Mm-hmm. <laughs> những khi lòng đầy ưu tư chán chường chúa nhân từ đầy quyền năng tay Chúa sẽ dẫn đưa ta qua bao con đường trong ngôi bước trần thế thăng trường. không chỉ che khuất ánh sáng rằng người nơi thương thiên không ai ngăn lối của Chúa ngự vào trong lòng ta khi lòng đầy ưu tư chán chừa dần giao ước bàn tay chúa sẽ dẫn đưa ta qua bao con đường thông mỗi bước trần thế thăng trầm không ai che khuất ánh sáng rằng ai nơi thương thiên không ai ngăn lối của chúa ngựa vào trong lòng ta cứu chúa yêu thương từ nay đến ngày chúa lại hồi không chỉ chờ khuôn ánh sáng dần ngay nơi thương thiên không ai ngăn lối cứu chúa ngựa vào trong lòng ta ta mau giàu bao khắp chốn tình yêu chúa ban cho bằng vâng, quyền năng trong danh Giêsu Christ